Xin chào tất cả quý thầy cô Hôm nay xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách sử dụng hệ thống LMS VNEDU của VNPT để chúng ta dạy học trực tuyến thì điều kiện để sử dụng thì chúng ta sẽ phải có một cái tài khoản LMS VNEDU và thường thường thì tài khoản này do trường cấp và chúng ta có thể liên hệ ở quản trị của của trường và điều kiện thứ hai á, là chúng ta sẽ có một cái link phòng học trên Meet hoặc là Zoom và cái link này thì chúng ta tự tạo thì chúng ta có hai cái điều kiện này thì chúng ta có thể thực hiện được các cái bước thực hiện như sau đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái link phòng học trên Google Meet hoặc là Zoom nếu trường của chúng ta xài Zoom cái thứ hai là chúng ta sẽ đăng nhập vào hệ thống vnedu và chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản của nhà trường cấp thứ ba là chúng ta sẽ tạo một cái phòng học trên VNEDU và khi tạo phòng học này chúng ta sẽ tích hợp cái link phòng học chúng ta tạo bên mic hoặc là zoom vào đây và bước thứ tư là chúng ta sẽ đặt lịch dạy của mình theo thời khóa biểu của từng giáo viên và cái cuối cùng là chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh cài ứng dụng VNEDU EDU LMS để vào học rồi tôi sẽ đi từng bước này đầu tiên thì quý thầy cô sẽ vào Google à, chúng ta có thể dùng Google Chrome hoặc là cốc cốc sau khi vào thì chúng ta nhìn ở bên góc chúng ta thấy cái tài khoản Google của chúng ta thì thông thường trên máy của quý thầy cô á thì nó đã đăng nhập cái tài khoản Google rồi thì chúng ta không cần phải đăng nhập nữa quý thầy cô nhìn vào đây quý thầy cô bấm vào biểu tượng thì quý thầy cô thấy cái tên tài khoản Google của mình tài khoản Gmail á chúng ta nhớ cái tài khoản này để chúng ta sẽ thiết lập ở bên cái phần à, VNEDU rồi chúng ta sẽ tiến hành cái bước tạo một cái phòng học trên Google Meet quý thầy cô nháy chuột vào cái nút chính cái chấm này quý thầy cô sẽ tìm cái biểu tượng Meet để chúng ta vào tạo phòng học khi vào đây quý thầy cô sẽ chọn là cuộc họp mới tạo một cuộc họp để sử dụng sao mà quý thầy cô chọn đây rồi như vậy thì chúng ta đã tạo xong bây giờ quý thầy cô sẽ thấy là nó có một cái link quý thầy cô đè chuột trái quý thầy cô kéo để chúng ta sao chép cái link này kéo chọn và chúng ta nháy chuột phải chọn sao chép cái link này hoặc là quý thầy cô có thể bấm vào cái nút này rồi sau đó chúng ta sẽ đóng lại như vậy chúng ta sẽ sao chép cái link này nha rồi sau khi đóng lại rồi thì quý thầy cô sẽ vào cái trang web lms.vnedo.vn thì cô bấm enter sau khi vào đây quý thì cô thấy cái màn hình chào mừng như thế này có nghĩa là chúng ta đã vào đúng trang ở phía trên góc bên phải quý thầy cô chọn đăng nhập quý thầy cô sẽ gõ cái tài khoản của trường chúng ta cấp vào chúng ta gõ vào đây ở chỗ mật khẩu quý thầy cô gõ cái mật khẩu thì cái tài khoản là tên tài khoản và mật khẩu trường của chúng ta cấp quý thầy cô có thể chọn nhớ mật khẩu để lần sau chúng ta khỏi phải gõ nữa chúng ta chọn đăng nhập rồi đây chính là cái màn hình của tài khoản vnedu của chúng ta chúng ta thấy có trang chủ chúng ta có lịch dạy chúng ta có khóa học chúng ta có cuộc thi chúng ta có học liệu có bản tin ở đây chúng ta quan tâm đến cái chỗ lịch dạy như vậy thì cái lịch dạy này chúng ta sẽ đặt lịch ở trên này theo cái thời khóa biểu để sau này chúng ta vào để chúng ta dạy và để đặt được lịch thì quý thầy cô sẽ vào cái trang quản trị. Đây chính là trang cá nhân của mình. Chúng ta muốn thay đổi hay cài đặt bất cứ thứ gì thì chúng ta sẽ vào cái trang quản trị của tài khoản này. À, quý thầy cô nhớ chỗ này. Để vào trang quản trị, quý thầy cô nháy chuột vào cái biểu tượng cái tên của mình ở trên góc. Quý thầy cô chọn trang quản trị. Sau khi vào đây thì cái điều đầu tiên là quý thầy cô làm đó là chúng ta sẽ tạo một cái phòng học sau khi có phòng học rồi thì chúng ta mới làm cái lịch để cho học sinh vào đó để học sinh học để tạo một cái phòng học quý thầy cô vào cái mục quản lý phòng học ảo quý thầy cô chọn chức năng thêm phòng học riêng và chúng ta đã tạo cái phòng học bên trên Meet chúng ta đã có cái link rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm phòng học trên Google Meet tên phòng học thì ở đây chúng ta để dễ dễ gợi nhớ đó, thì chúng ta sẽ đặt tên của chúng ta ở đây tôi sẽ đặt tên của tôi à, có thể là để môn luôn để chúng ta dễ nhớ chỗ link phòng học này chúng ta sẽ dán cái đường link mà lúc nãy chúng ta đã sao chép ở bên Google Meet. Chúng ta nháy chuột phải, chúng ta chọn dán. Lý do tôi nháy chuột phải tôi chọn dán được như thế này là lúc nãy tôi đã sao chép rồi, tôi bấm sao chép. Rồi, quý thầy cô nhớ chỗ này chúng ta đường dẫn phải có cái chữ H tà tà B S 2 chấm sẹt sẹt. Bây giờ nãy tôi copy nó không có cái này, bây giờ tôi xin vô xin vô ngay cái đầu này nha quý thầy cô h hai chữ tờ chữ phờ chữ s dấu hai chấm hai cái dấu sẹt à, giống như nếu lúc nãy tôi copy nguyên cái h tờ tờ mà là ớt này h tờ tờ b ớt thì tôi khỏi phải gõ mà hồi nãy lỡ như lỡ hồi nãy tôi không có copy rồi bây giờ tôi phải gõ vào vậy cái đường link này chính là cái đường link bên phòng học của Google Meet thì đến đây thì tôi xin giải thích thêm chút xíu đó là hệ thống bên này nó sẽ lấy cái link phòng học bên Google Meet như vậy thì khi chúng ta vào đây chúng ta dạy thì chúng ta dạy thì nó giống hệt như là bên Google Meet chúng ta chọn cái email à cái email nãy tôi nhớ là có cái email đó gõ cái email vào Ừ, nhớ là cái email này chính là cái email mà chúng ta cái tài khoản này chính là cái tài khoản tạo cái phòng học đó nha chúng ta ấn lưu rồi như vậy tôi đã có cái phòng học như vậy sau khi tạo phòng học rồi quý thầy cô muốn chỉnh sửa lại cái đường link hay là chỉnh sửa lại các cái link khác thì quý thầy cô chọn ở đây chọn cái chỗ sửa à, chúng ta chọn chỗ sửa thì chúng ta có thể dán cái đường link khác hoặc là cái tài khoản Gmail khác để chúng ta thay đổi à, là cô có thể hoàn toàn chỉnh sửa ở đây rồi như vậy tôi đã vừa tiến hành xong tạo link phòng học ở bên VNEDU rồi kế tiếp thì sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ đặt lịch phòng học ảo để đặt lịch phòng học ảo quý thầy cô chọn vào đặt lịch phòng học ảo rồi quý thầy cô nhìn ở đây ở đây thì nó đang hiển thị cái khung hiển thị là một tuần à, một tuần từ thứ hai đến chủ nhật thì như vậy trong cái tuần này thì nó có các cái tiết tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4 buổi sáng rồi tiết 5, tiết 6, tiết 7, tiết 8, tiết 9, tiết 10 buổi chiều à, ở đây nó không không không có ghi lại là tiết 1 tiết 2 buổi chiều nhưng mà nó nói tiếp luôn thì những cái mục mà nó có sẫm màu như thế này có nghĩa là các cái ngày đã qua chúng ta không đặt lịch được chúng ta chỉ đặt lịch được những cái ngày sắp tới thôi bây giờ giả sử như bây giờ qua tuần sau tôi muốn đặt lịch vào ngày thứ hai tôi sẽ chọn ngày đặt lịch này ngày đặt lịch tôi sẽ chọn thứ hai đó là ngày 13 như vậy đây chính là thứ hai ngày 13 tháng 12 giả sử như theo thời khóa biểu tiết 1 tôi dạy lớp 9A1 thì tôi sẽ nháy chuột vào đây tôi nháy chuột vào ngay tiết 1 rồi sau đó tôi sẽ chọn phòng học này tôi có một cái phòng là vừa vừa nãy tôi vừa thiết lập xong chọn vào đây tôi chọn đặt lịch theo lớp tôi chọn lớp ở đây giả sử như thứ hai tiết 1 tôi có một tiết toán lớp 9 là một tôi chọn môn ở đây tôi chọn môn toán giáo viên dạy tiết này à, tôi dạy thì tôi sẽ chọn mình tôi tôi sẽ bấm lưu như vậy thì tôi đã đặt được cái lịch dạy tiết 1 ngày thứ hai vào ngày 13 tháng 12 môn môn toán như vậy thì đến đúng giờ 7 giờ 15 thì cái phòng học này nó sẽ mở và tôi sẽ vào đây tôi sẽ bấm chuột vào ngay cái phòng học này thì lập tức nó sẽ liên kết với bên Google Meet và nó mở cái phòng Meet cho tôi thì lúc này tôi sẽ vào tôi sẽ dạy bình thường và tương tự như vậy thì học sinh thì cũng truy cập vào cái ứng dụng của học sinh trên điện thoại và học sinh sẽ thấy tiết 1 là của thầy thầy Long dạy dạy toán học sinh sẽ bấm vào thì học sinh sẽ vào lớp được và lưu ý với thầy cô ở đây á, do cái hệ thống này nó sẽ lấy cái phòng học bên Google Meet cho nên nó sẽ có trường hợp là chúng ta phải ngồi để duyệt học sinh vào lớp lưu ý với thầy cô chỗ này bắt buộc là chúng ta phải ngồi để duyệt học sinh vào lớp khi học sinh bấm yêu cầu vào lớp chúng ta phải duyệt nha thì tương tự như vậy chúng ta muốn chọn tiết 2, tiết 3 hoặc là các cái ngày khác thì theo thời khóa biểu của chúng ta chúng ta dạy như thế nào thì chúng ta sẽ đặt lịch như thế đó. Đương nhiên ở đây thì quý thầy cô dạy nhiều môn thì quý thầy cô cũng có thể chọn môn ở bên đây à, chúng ta dạy môn gì đó. Như vậy thì tất cả quý thầy cô khi dạy chúng ta dạy nhiều môn nhưng chúng ta chỉ cần một phòng học là đủ đầu tiên chúng ta sẽ mở CH Play rồi sau đó chúng ta sẽ gõ vào là VN EDU cách LMS chúng ta sẽ tìm kiếm lưu ý kèm ở đây chúng ta có rất nhiều phần mềm VNEDU nhưng mà chúng ta sẽ cài cái phần mềm đó là VNEDU LMS nha nó có LMS for TV LMS tập quấn, VDN EDU Connect Teacher vân dân nhà chúng ta sẽ cài cái phần mềm này chúng ta sẽ bấm vào cài đặt chúng ta sẽ đợi trong giây lát sau khi cài đặt xong thì chúng ta thấy cái phần mềm VNEDULMS nó có cái biểu tượng như thế này chúng ta sẽ mở phần mềm lên sau này tất cả các hoạt động học của chúng ta sẽ vào đây hết ha rồi sau khi mở lên thì chúng ta thấy phần mềm bắt chúng ta đăng nhập và chúng ta nhớ là giáo viên đã đưa cho em đưa cho em cái mật khẩu cái tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập ở đây thì thì sẽ mượn một cái tài khoản của một bạn ở lớp 6 A1 ha bây giờ thầy xin mượn tài khoản của bạn Nguyễn Thị Hồng Vi tên tài khoản là tên tài khoản là một con số mật khẩu cũng là một con số luôn ha rồi rồi thì mượn tài khoản của bạn Hồng Vi chỗ tên đăng nhập chúng ta sẽ gõ tên tài khoản 2108 33 4606 4606 rồi chúng ta sẽ gõ mật khẩu vào 120 năm bảy bốn một hai không năm bảy bốn Rồi chúng ta bấm ghi nhớ mật khẩu luôn cũng được Chúng ta bấm đăng nhập Rồi sau khi vào thì chúng ta thấy là chúng ta cái hệ thống nó xin chào và chúng ta thấy rồi chúng ta xem thử rồi tên của chúng ta đúng chưa rồi ở dưới cuối màn hình chúng ta sẽ có cái tab thứ nhất đó là cái lịch học như vậy thì để biết chúng ta học giờ nào buổi nào thì chúng ta sẽ vào đây và ở đây thì nó có hai buổi sáng chiều và nó có cả tuần à, chúng ta có thể chọn tuần này hoặc là tuần tuần sau như vậy mai mốt chúng ta vào thì chúng ta sẽ thấy cái cái lịch học cái thời khóa biểu của chúng ta sẽ nằm bên đây và khi chúng ta đến giờ thì chúng ta cứ bấm vào ngay cái tiết thì lập tức cái hệ thống nó sẽ mở cho chúng ta vào phòng học để chúng ta học và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ tham gia học ở đây cái tab kế bên là các cái danh sách khóa học mà cái này chúng ta cũng không có quan tâm tới và cuối cùng á, là cái tài khoản của chúng ta tài khoản của chúng ta thì chúng ta có thể điều chỉnh các cái thông tin tài khoản rồi các cái học liệu tài liệu vân vân và chúng ta ở đây chúng ta nhớ là cái chỗ thông tin tài khoản tên tên của chúng ta rồi như vậy thì thầy vừa giới thiệu cho em em cái phần mềm VN EDU và từ đây trở về sau chúng ta sẽ vào học bằng cái phần mềm này chúng ta vào đây chúng ta sẽ thấy thời khóa biểu và thời khóa biểu từng tiết và chúng ta cứ chọn vào và chúng ta học chúng ta không cần nhớ đường link hay gì nữa hết chúng ta cứ vào đây là được rồi tài khoản thì giáo viên ờ, sẽ giao cho mấy em mà chúng ta nhớ là chúng ta đăng nhập vào kiểm tra cái tên của chúng ta nếu tên không đúng thì chúng ta sẽ báo lại nha rồi chào các em